cần một cái gật đầu trên cha mẹ về bên anh để chẳng may đường về chưa đông đã sẽ có bàn tay chở che em này cái gật đầu dù chẳng sang sau nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em tìm được nhau phải đâu sẽ xa